đường về anh là rượu ngon làm em uống say càng say hơn cả cuộc đời đây tình yêu chỉ trao mình anh đời thay anh anh là nỗi đau vô cùng lệ em tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi anh là kỷ niệm mà em tình y ước quay về khiến mi ướt nhỏ tháng năm qua không biết anh thế nào ở chốn xa người từng đêm có mơ về em nếu mẹ xưa rơi tiếng mưa như tiếng lòng em bao giọt mưa ti